À, và trong các chương trình của mình thì mình sẽ luôn lồng vào việc à, giới thiệu xe cũng như là kinh doanh trực tiếp mẫu xe đấy, các mẫu xe từ mới cho đến à, mẫu xe đã qua sử dụng. Mẫu xe Nissan VL là một mẫu xe mình rất thích, đặc biệt là về cảm giác lái, hệ thống treo, cái sức uh, sức kéo của chiếc xe cũng như là sức mạnh của chiếc xe uh, khả năng uh, di chuyển trên đường off-road cũng như là cái khả năng di chuyển trên đường uh, trường đều rất ok 6 năm sử dụng thì mình nghĩ là nó còn rất uh, hiệu, hiệu quả cho các anh em nào muốn tiếp tục sử dụng nó uh, về đầu xe chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất quen thuộc trong cái đời xe của Nissan Navara đó là cái thiết kế gọi là ngôn ngữ V-Motion rất là tương đồng với những cái đời xe như là Terra, uh, Navara, X-Trail đặc biệt là phần đầu xe này thiết kế hình chữ V, V-Motion rồi là chúng ta sẽ có một cụm đèn led toàn phần thời điểm đấy nhá thời điểm đấy năm sáu năm trước người ta đã có cụm đèn led toàn phần rồi rất là đẹp và đủ độ sáng cho anh em di chuyển chúng ta sẽ có một cái đèn à, đèn gọi là đèn sương mù chuẩn ờ, để có thể đi ờ, phá sương sử dụng trong hoạt động ờ, đi đường xa đường trường một cái cặp bộ đèn led ở phần trước rất là ổn và rất là đẹp mạnh để cho anh em xài tại thời điểm đấy và mình nghĩ là tại thời điểm bây giờ thì bán tải mà được trang bị như thế này thì vẫn là một chiếc xe ổn khi họ sử dụng công nghệ bóng led với cái tầm giá của xe này thời điểm bây giờ mình đang chào bán trong tầm khoảng độ 520 triệu 525 triệu chúng ta sẽ có một cái màu à, ghi xám nhá màu ghi xám và cái nước sơn nhá. có thể nói là đạt được mức độ 7 80 phần trăm tất nhiên là trong thời gian sử dụng khoảng 5 6 năm thì nó cũng đã có những cái phần xước xát nhỏ và mình đã phải uh, trang điểm lại cho một tí dựa trên những cái cái cái tình trạng của xe để làm cho xe tốt hơn rồi mấy anh em đi qua vòng vòng đây mình sẽ nhìn qua thân xe của Navara VL 2015 Bộ mâm 17 18 này thì mình không quan tâm thông số lắm đâu nhưng mà chúng ta sẽ có cái sự khác biệt hoàn toàn so với bản L thời trang hơn và nó khá là giống với cả uh, Nissan Terra nó khá là giống rồi mình động đến Nissan Terra hơi nhiều vì tại sao bởi vì là Nissan Terra có chia sẻ khung sườn Nissan Terra có chia sẻ không sườn với cả Navara và Navara là một chiếc xe đã được gì đã được một cái hãng xe hạng sang đó là Mercedes mượn tạm cái khung sườn để sản xuất cái mẫu X-Class mà mẫu đấy thì mình không biết là được lăn bánh hay chưa nhưng tuy nhiên thì đây là một cái mẫu xe có bộ khung sườn có thể nói là ổn định được kiểm chứng qua thời gian và rất nhiều anh em sử dụng rất nhiều những người đã từng chạy Navara đều đã biết là khả năng uh, giữ gìn thân xe của bộ khung sườn này và khả năng trâu bò của bộ khung, sườn này được nhiều xe khác sử dụng trong đó có Terra, trong đó có uh, Mercedes X-Class. Tất nhiên có anh em cho rằng khung sườn của uh, của Ranger, Ford Ranger thì tốt hơn cái bộ xe này nhưng mà thực ra thì mình cũng chưa chạy Ford Ranger mình chưa đánh giá được. Và thứ hai là trong những cái hoạt động của mình thì mình đa phần là mình chạy nó ở đường thành phố. Mình chưa chạy đường trường và mình sử dụng nó tương đối ngắn ngại, ngắn ngày nhưng không biết là thực sự cái độ trâu bò của bộ khung gầm nó là như thế nào chắc là phải phụ thuộc vào anh em đã có các trải nghiệm rất nhiều về mẫu xe này nên thì mình chỉ nói ngắn gọn là uh, mình có một cảm giác yêu cái cái cái khung sườn của chiếc xe độ mạnh mẽ của động cơ cũng như là hệ thống treo của nó tại thời điểm này khi mình chạy nó khá là nhiều trên đường đô thị rồi Tân xe cứng cáp thời điểm 2015, 2016 là một cái tân xe này, mình mình cho rằng cái thiết kế này là một thiết kế cứng cáp vì tại sao ví dụ mình xe so với cái xe cùng thời như Mitsubishi Triton á thì nó là một cái gì đó nó hơi ờ, tròn tròn gọn gọn nó hơi ờ, hiền hiền nhưng mà Navara nó là một cái sự cứng cáp một sự cân đối nói qua một tí về hệ thống treo nhá treo trước nó sẽ là thanh thanh đòn kép treo sau nó sẽ là nhíp ờ, chúng ta sẽ có những cái nhíp uh, tải nặng nhíp tải nhẹ cái này cũng khá quen thuộc và như mình nói ban đầu thì xe này nó sẽ có cho mình một cái cảm giác lái yêu thích về hệ thống treo cứng đối với những người chạy VL rồi sẽ có một cái đánh giá đó là hệ thống treo cứng lái treo cứng nó khá là vui tại sao lại vui bởi vì mình thích chạy nhanh trên đường đường đường đường nội định, đường đô thị nên mình cần một cái cảm giác treo cứng bám đường cảm nhận đường tốt hơn còn hệ thống treo mềm thì đôi khi nó sẽ hơi bồng bềnh trên đường đô thị nó sẽ có thể nó sẽ tốt cho anh em trên cái đường uh, mặt đường xấu nhưng mà uh, đối với mình thì mình thích treo cứng đơn giản là mình thích treo cứng chúng ta sẽ có bản VL hai cầu chúng ta có chế độ gài cầu khi đi được vào uh, khi đi vào đường xấu chúng ta sẽ có đầy đủ chức năng nhất của bản VL đó là gì TSC kiểm soát lực kéo hay là kiểm soát cái gì đây? có mình nghĩ là lực kéo traction control thì phải VDC có thể là cân bằng uh, ờ, HSA là hệ thống ờ, khởi hành ngang dốc có đầy đủ cả HDC là cái gì mình không nhớ luôn nói nói tóm lại thì cái xe này nó có đầy đủ tính năng an toàn của bản bán tải 2015 2016 rồi, xin mời uh, mọi người cùng khám phá cái khoang nội thất của Navara VL. Um, chắc chắn là chiếc xe này thì uh, nhiều người cũng đã biết rồi, nhưng mà mình cũng phải uh, nói lại một tí để anh em có cái quyết định mua bán và quan tâm đến chiếc xe này. Mình mình cho rằng nếu như uh, Nissan Navara tiếp tục phát triển cái dòng xe đời cao hơn, uh, những mẫu xe um, nâng cấp cũng như những mẫu xe mới ra mắt gần đây thì họ sẽ tiếp tục giành được cái cái cái thiện cảm của người tiêu dùng Ờ, vì vì bản chất là mẫu xe này cũng đã giành được rất nhiều thiện cảm của nhiều người tiêu dùng rồi tất nhiên ông vua bán tải Việt Nam thì hiện tại đó đã đang là những mẫu xe khác như là Ford Ranger hay là những mẫu xe gọi là ờ, rất là kinh tế và rất là được ờ, Việt Nam ưa chuộng đó là Hilux chẳng hạn à, hay những cái mẫu xe mới đang cũng đang dần dần cạnh tranh với cả phân khúc bán tải nhưng mà dù sao thì uh, Nissan cũng là một công ty số má ở trên toàn cầu về về về ô tô và và mình nghĩ là những cái xe off-road là cái thế mạnh của Nissan thì chúng ta sẽ có một cái khoang à, sử dụng vật liệu nhựa vật liệu nhựa nhá nhựa cứng à, thời điểm đấy nhựa cứng thế này là ok rồi gọi là tương đối thôi chúng ta sẽ có một cái khoang à, nói chung là cũng tương đối gọn tương đối gọn tương đối thoáng của một chiếc xe bán tải à, về những cái mình à, có cái thiện cảm về khoang à, lái của Nissan Navara VL thì mình có thiện cảm về cái tay lái này khi mà đi ở cái giải vòng tour à, trung bình Uh, tức là chạy trung bình tốc độ trung bình nó khoảng độ tầm à, bốn năm mươi còn chạy tốc độ thấp hơn thì nó sẽ là một cái sự khó khăn cho những người mà không ưa cảm giác uh, vần vô lăng uh, tương đối nặng của Navara vì nó là trợ lực dầu nó không phải là trợ lực điện như những chiếc xe lái tương đối nhàn khác như Ford chẳng hạn thế thì khi mà đã đi ở những cái giải tốc độ trung bình cao hơn thì chúng ta sẽ có một cái tay lái tương đối thật tương đối thật nó nặng một cách tương đối thật và nó cũng cho một cảm giác nam tính cần thiết Ờ, tí nữa thì mình sẽ sẽ sẽ miêu tả với anh em so về những cái cảm giác lái của chiếc này nhưng mà khi mà chạy thử từ đây ờ, từ nhà ra đến đây mà mình quay á thì uh, Navara VL cho mình mới cảm giác tốt về khả năng bứt tốc dù cái công suất uh, theo gọi là giấy tờ sổ sách của nó nó khoảng trong tầm 188 hay 180 188 thì đó tức là nó nó sẽ tương đồng và nhỉnh hơn một số cái xe trong cùng phân khúc uh, nó tương đối sát với cả Ford nó tương đối sát với cả Ford với cái sức kéo nó khoảng độ 400 uh, 4.000 à, 450 450 ở giải vòng tour từ tầm từ 2.000 cho đến 3.000 thì cũng là một con số tương đối ổn với một cái xe có 7 cấp số cho một khả năng uh, vượt xe và bứt tốc cho mình theo mình đánh giá lên là ổn khi mình có những cái sự sự đạp ga mình nhấn chân ga thì nó cho một cái sự phản hồi nhanh về động cơ cũng như là uh, khả năng bứt tốc của chiếc xe nên là đây là một cái cảm giác khi nó kết hợp với cái, cái tay lái này thì nó cho mình một cảm giác rất nam tính rất nam tính từ cái sự vuông vức của cái xe từ cái sự uh, gọi là nam tính của cái xe từ thiết kế cho đến cảm giác lái thì nó cho mình một cảm giác muốn chạy nhanh hơn ờ, thôi thúc mình chạy nhanh hơn và có thể đi vào những cái đường ờ, off road để mình chinh phục những cái cung đường gọi là uh, mạo hiểm và có tính thách thức một một tí thì đấy là những cái cảm giác nhất định khi mình cầm lái trên này ví dụ như chúng ta sẽ có chế độ gài cầu chế độ cài cầu này thì uh, cũng xin phép anh em là mình chưa có điều kiện đâu mình chưa có điều kiện chạy những đường số thực sự để mình cài cầu mình chạy đâu bởi vì uh, xe như mình nói ấy, cái kênh của mình sẽ là một cái sự phục vụ để anh em trên cái việc là đánh giá tổng quan về một cái xe có thể đôi khi nó sẽ nó có cảm tính cá nhân nó chưa chính xác hoàn toàn và đôi khi cái thời gian uh, để mình tìm hiểu một cái xe nó chưa được thực sự là có thời gian và đầu tư công sức vào việc tìm hiểu mà nó chỉ là cái tổng quan nhất về một cái xe để anh em về có thể cân nhắc sử dụng về những cái ưu nhược của nó đấy thì uh, uh, xin phép anh em là mình sẽ có một cái số nào đấy để mình uh, uh, bố trí thời gian để mình đến những cái địa điểm địa điểm xấu để mình thử cái chế độ hai cầu của chiếc này chúng ta sẽ có nút cài cầu này chúng ta có, sẽ có cái nút uh, hỗ trợ đổ đèo Uh, rất là hữu dụng đấy rất hữu dụng cái cái nút này trông đơn giản thôi nhưng thực ra nó rất hữu dụng khi mà mình cần hỗ trợ đổ đèo và khi mình cần cài cầu vào cái cái cái ờ, cái đường, đường xấu chúng ta có thông thường chúng ta chạy bình thường chúng ta sẽ để chế độ cầu trước và chúng ta sẽ có cái chế độ cầu nhanh uh, cầu chậm Ờ, đối với cái lý thuyết mà mình được nghe về về Navara thì chúng ta sẽ có khả năng chuyển đổi số ở tốc độ cao nhưng mà mình chưa thực sự thử là là tốc độ cao là bao nhiêu hay là phải đi với tốc độ chậm để mới chuyển mới, mới cài cầu được thì xin phép anh em là là mình phải tìm hiểu thêm cái này thứ hai là anh em nào biết và chạy quen rồi cái việc cài cầu rồi và đi được số rồi thì chia sẻ lại giúp mình tất nhiên khi đối với những cái đoạn dốc hay cái đoạn mà nó có độ trượt ấy, thì chạy tốc độ chậm chậm và gài cầu thì đều là hoàn toàn hoàn toàn dễ hiểu nó ờ, giúp mình không bị ba lê nó không bị bị quay bánh tại chỗ um, đối với bản này đối với bản này chúng ta sẽ có rất nhiều nút bấm trên vô lăng chắc là có sẽ có cruise control đấy chắc là cruise control thôi uh, chúng ta sẽ có gì chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện đó thời điểm 26 bản cao có ghế chỉnh điện cho người lái cũng là một cái chức năng tương đối ổn rồi không phải chỉ bằng cơm bán tải thì đa phần là nó cái gì đó nó thời điểm 2015 2016 đa phần nó là cái gì nó hơi uh, cần phải sử dụng sức nhưng tuy nhiên thì cái này không cần phải sử dụng sức khi mà chỉnh điện chúng ta có gương chỉnh điện chúng ta có ghế chỉnh điện đó rồi gì nữa chúng ta có một cái màn hình nho nhỏ đó là màn hình cơ những cái nút sưởi ghế sưởi kính à không có sưởi ghế nhá nút sưởi kính nút tăng giảm nhiệt độ là cái nút cơ rồi chúng ta sẽ có bộ ghế da đối với bản VL bản thì đó là những cái trang bị rất rất là đủ cho một chiếc xe tại thời điểm đấy mà mình nghĩ là hoàn toàn vẫn ok cho đến thời điểm bây giờ để anh em tiếp tục sử dụng chúng ta sẽ có một nước da giữ được tình trạng thế này là tốt thế này là tốt ở ờ, cái cần số cũng chưa bị bị bóng lắm bóng nhiều quá thì tức ra cái xe đã chạy nhiều cái cần số cái cần tay phanh tay thì nó cũng đã có một chút sần sờn nhưng không sao cả còn còn cái vô lăng thì còn rất ổn vô lăng còn rất ổn bộ ghế da vẫn còn rất ổn sau khoảng độ 6 năm sử dụng chúng ta sẽ có một cái trần cũng tương đối sạch những cái tiện nghi uh, giá để cốc rồi những cái hốc để đồ nhỏ nhỏ này cũng có để để để xài và những cổng cắm 12V cũng có đủ để xài và và một cái hốc gió điều hòa phía sau để đảm bảo cho cái việc là uh, cái khoang sau có thể giữ được cái sự mát mẻ ờ, một số xe là trên làm được điều này đâu họ họ đã bị ngay cả những cái xe đời mới nhất gần đây khi mình tiếp xúc ví dụ như là Triton 2020 bản 4 nhân 2 Premium gần đây thì mình mình mình làm việc ở bên nó ấy, thì nó còn chưa có cửa sổ cửa sổ điều hòa đằng sau nó là một hốc hút gió từ phía trên để kéo xuống kéo cái luồng gió hơi lạnh xuống mà không phải là cửa gió như này thì đây cũng là một cái điều mà mà đôi khi bán tải họ sẽ phải phải cân đối tính toán để có những cái bài toán khác nhau cho cái việc uh, chi phí mức giá của sản phẩm um, đối với tất cả các clip của mình mình đã giới thiệu với anh em rất nhiều lần về cách uh, chia sẻ với anh em về cách xem những cái uh, tình trạng của cái khoang máy đối với cả một xe đã qua sử dụng vì cái xe này là cái lô xe rất nhiều xe mình nhập về nên là mình đã có kiểm tra từ trước và nó thuộc về công ty Nissan Việt Nam cũ công ty mẹ tức là Tân Trông Việt Nam đấy thì uh, nói chung là nó trong tình trạng ổn và nếu như giả sử có vấn đề gì xảy ra thì họ cũng rất là thoải mái để họ nói cho mình tất cả vấn đề về xe nên là rất là welcome những anh chị khách hàng mà đến đây kiểm tra Ờ, kho động cơ cũng như test xe thế thì mình nói sơ qua là nó là một cái xe đã năm sáu tuổi nó sẽ có những cái sự uh, đi xuống bề mặt gọi là hình thức và cái bề mặt của uh, vật liệu nó đã đi xuống nó bị han nó bị oxy hóa và những cái vết mốc nhất định ở trên xe thế thì uh, còn về cơ bản những cái vấn đề về đâm đụng thì nó sẽ không có nó sẽ không có và nó đảm bảo được cái yếu tố là là chuẩn mới và zin theo miêu tả mọi người kinh doanh xe cũ như như nhiều người đã từng biết chúng ta sẽ có một động cơ dầu máy 2.5 máy 2.5 như miêu tả ban đầu của mình thì nó có công suất khoảng độ 180 đến 188 với cái lực uh, mô men xoắn với cái mô men xoắn á, lực kéo á, nó khoảng 450 tại giải vòng tua khoảng độ 2.000 đến 3.000 3.600 gì đấy nói, nói chung là mình không thích uh, nhớ lắm về con số đâu uh, nhưng mà nhưng mà ở giải tốc độ thấp khoảng tầm 4 50 50 nó cho mình cái khả năng mối cảm giác nhé mối cảm giác bứt tốc tương đối tốt không biết là khi phun tải và chạy đường đường trường và tăng tốc ở những cái giai đoạn tốc độ cao thì nó sẽ như thế nào thì đấy là cái, cái câu hỏi mà mình cũng xin anh em chia sẻ thêm anh em nào có chạy Navara rất là nhiều rồi thì xin anh em chia sẻ thêm thêm về về việc là khả năng bứt tốc của nó ờ, khả năng ờ, nhảy số cũng như là phản hồi của nó ở giai tốc độ cao tầm từ 70 đến 80 uh, với với với với cái phun tải với ở ờ, ở Navara thì mình không chỉ ờ, đánh giá tốt cái việc ờ, nhạy bén trong việc sang số mình có cảm giác tốt kể ở trên ga mình có một cái cảm giác thích thú trong cái việc cầm lái cái vô lăng của mẫu xe này như những cái thông tin ban đầu chia sẻ thì nó là một cái vô lăng trợ lực dầu nó là vô lăng trợ lực dầu nhưng khi mà cái tốc độ xe đạt được từ 40 50 trở lên thì nó cũng đã cho một cái cảm giác vô lăng tương đối là nhàn và nhẹ hơn và nó có quyết định độ đầm độ thật là là tốt đối với một cái xe bán tải đấm treo cứng thì uh, như là mọi người đã biết rồi di chuyển trên đường uh, cao tốc đường trường đường đô thị nó sẽ có có một cảm giác chân thật hơn lái chân thật hơn cảm giác thích thú hơn khi mà mình uh, vận hành và mình di chuyển và cái mặt kia của Ờ, của vấn đề đó là khi di chuyển trên những cái đường xấu thì nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy sốc hơn một chút thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái quan điểm cá nhân của từng người cũng như cái mục đích sử dụng của từng người ví dụ như mình nói cái mẫu xe mình đã được từng chạy như là Mitsubishi Triton chẳng hạn nó là một cái xe có hệ thống treo mềm và nó sẽ giúp cho mọi người di chuyển thấy ok hơn trên những cái đường mà đường xấu các bạn biết không khi mà mình được uh, mình được uh, sang Thái Lan hồi mình còn trẻ hồi đấy mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về xe ở bên đấy thì họ họ chạy xe trong nội đô rất là nhanh và họ đa phần là họ dùng xe bán tải và xe bán tải của họ <laughs> chạy có thể chạy tốc độ tầm 80 km trên một giờ trong đường ờ, đường đô thị và một cái đặc điểm nữa của xe bán tải bên Thái Lan là họ thường hạ gầm họ thường hạ gầm thấp hơn một chút để làm sao để cái xe có cảm giác lái tốt hơn bám đường tốt hơn thậm chí họ còn drip cho mình <laughs> xem ở, ờ, ở trên đường ờ, đường đô thị một bạn từng ờ, từng từng văng cái đuôi xe bạn drip xe ngay trên cái đường mà trên một khúc cua thì đấy là cái cái cái một số cái văn hóa về sử dụng xe bán tải ở trên thế giới trong đó có Thái Lan